Chào các bạn Ngày hôm nay mời các bạn chúng ta đến với diện tích trồng cải bắp Ké khoai tây Dùng phân bón Silic cân Bắc Bắc Giang trên diện tích của nhà Ông Trần Văn Đăng và bà Nguyễn Thị Hạt Ở ờ, bãi cát ờ, Hoàng Anh ờ, Xã Nghĩa Phong Huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Và trên diện tích với diện tích là 7 ha Dùng phân bón à, Sinic Tân Phát Bắc Giang cho khoai tây và cho cải bắp đều cho một năng suất chất lượng rất là cao đã giảm sâu bệnh à, giảm sâu bệnh giảm chi phí đầu vào và cho cải bắp chắc và ngon như thế này các bạn này đấy này này đấy kể cả trời mưa vừa mưa bão trong ngày hôm qua và mưa cả tuần nay rồi mà cái cải bắp nó vẫn ngon như thế này đấy nó không bị lổ không bị nứt không bị thối và ở đây bà Nguyễn Thị Hạt nói rằng không phải dùng một lần thuốc bảo vệ thực vật nào đấy đây các bạn thấy, ở đây thì đã thu hoạch giờ rồi đấy nhưng mà cải bắp nó vẫn còn là rất ngon rất lon và cải bắp dùng phân silic này thì rất là ngọt và sau đây thì mời các bạn à, gặp chủ ruộng để chúng ta nghe chủ ruộng nói về phân silic Tân Phát Bắc Giang nhé. Bà bới tiếp đi ạ à, bà nhận xét là cái khoai mà dùng phân silic thì cái thân của nó thế nào thân nó bền nhỉ chính ra là nó phải tàn lâu rồi nhưng mà đến giờ nó tàn đâu vâng ba tháng rưỡi mà đây cái chữ khóm này để riêng ra nhé để riêng ra để riêng ra xem nó được bao nhiêu bao nhiêu củ đấy đấy rồi <laughs> <laughs> chỗ này chỗ này vẫn <laughs> mấy củ bé ạ vâng chỉ có mấy củ bé thôi để gọn gọn mới chơi đẹp thôi 15 củ thì được 7 à, củ bé củ to bởi củ đông nhí nhiều của bé Vâng Củ bé này thì mình cũng để giống tốt mà Cái, cái khoai này thì bà nhận xét về cái mã của nó thế nào? Để giết Mã nó nhẵn lắm ạ Đây Nhẵn nhụn Vâng, nhưng mà vì do đất cát như này thì mình <laughs> mưa, mưa nó bẩn cho nên là nó để phơi một à, tí là bắt đầu nó tàn rơi hết cát luôn mà vâng nó lại vàng ươm ngay các bạn ạ vâng. Đấy. để gió gió này nào mà ít củ thì nó lại ờ, nhiều củ gộc nhỉ đấy, cái khóm đấy ờ, gần như là dây nó héo hết rồi nhưng mà cũng vẫn nhiều vẫn nhiều củ đấy. dày mà vâng. vâng để nói một câu về phân silic ờ, tân phát bắc giang thì bà nói như nào bà nhận xét thế nào thấy là dễ cấy cây nó lên nó khỏe ấy nếu như cái đất cát này mà không có phân Sinic thì không bao giờ có được cái, những cái loại khoai củ như thế này nó chỉ bé bé là nó đã hết chất nó xấu tàn đá sớm luôn ý nhưng mà nó có phân Sinic nó bền nó bền thì nó bền bao nhiêu thì nó xuống củ bấy nhiêu mà nó củ nó lại nắm củ mà nó lại nhiều cân vâng đây một tấn một sao là được rồi có điều Đấy mới gợt đất ra một cái này Là củ làm như lợn con các bạn này vâng. Đấy thích không Dòng Phanxinic nó đều cả vườn 7 mẫu như em nó cứ đều như thế này luôn Đấy Đấy Thì em nghĩ là cũng được Đấy đấy chưa hết đâu nhá Bạn để gọn vào Bạn để gọn vào Gọn vào để cho bà con thấy là một khóm của nó Khóm như này nó phải tầm cân <clears throat> dưới cân 7 gần 2 cân đấy nhỉ vâng. nhặt thêm cái củ đấy vào. Ngày em cấy dày mà bổ bé, bổ nhỏ ra. À, thế à vâng. giống đấy nhá họ chứ nếu giữa cấy mà giống nếu để cả củ thì có khi nhiều củ nữa vâng nhưng đây là mình mình bổ giống cho nên là uh, mặc dù có dùng phân silic nhưng mà tỷ lệ củ nó vẫn uh, chưa được uh, chưa được sai và chưa được to như là mình mong muốn đúng không ạ không vậy cũng là được rồi bởi vì mình cấy dày vâng đấy dày mà vậy là được rồi chị vâng chắc nó chỉ mức này thôi khoai đức thì nó, khoai đức ruột vàng nó chỉ mức này thôi vâng chỉ nó có... chỉ mức chỉ... Ờ, cân 7 hai cân trên một khóm là được rồi vâng vâng ừ, cái nó dày như thế này một xào vừa vườn một tấn là cũng được rồi một xào một tấn là đạt yêu cầu rồi vâng vâng Đây các bạn này Vâng thưa bà hạt à, cải bắp này thì bà dùng cái phân silic tân phát Bắc Giang thì cái quy trình trồng như nào ạ? Dạ. Quy trình bà trồng như nào ạ? Vâng, chào bà con, em em trồng ké với khoai mà Vâng Chẳng có tí hạt phân đâu, chẳng có tí sâu nào Đây sâu lúc nó ấm nó còn ná sâu này vâng. Bây giờ nó rét thì chẳng có con sâu nữa Và vâng. Không động tí thuốc sâu, không có tí phân nào luôn Không có tí... Vâng, bà có thể bổ cái cải bắp này ra để xem là cái chất lượng cải bắp dùng phân silic Tân Phát Bắc Giang thì nó chặt nó ngon như thế nào, bổ đôi dạ. Con này thì còn non ạ. À? Vâng, còn non cái nào ra thì bổ ạ. Cái nào ra thì bổ. Cái đấy, cái đấy non ờ, đấy, bổ cái khác đi. Cái dưới có khi ra hơn à? Hay cái này này. Bà nhận xét về cái rau này như nào? Non ngon lắm. Cái này ngọt lắm chưa này xảo không ngọt Vâng, nó quấn cái cải bắp mà dùng phân silic thì nó quấn có, có chặt không ạ? Quấn chặt, quấn chặt mà nó đầy Nếu mà nó mưa như mọi năm là thế này nó nổm nó tỏa hết ra, nứt hết ra nhưng mà đây vẫn còn đang chặt này Vâng Vâng, còn kia nó không bị hỏng lá, không bị hỏng bắp Vâng Đấy, nó chặt mà nó... có cái silic là nó không bị nổ Nó không bị nổ phải không ạ? Giống này giống ép nổ đây mà nó không bị nổ Vâng đây các bạn này kể cả nó những cái mà nó có cái sâu um, đất nó có đục như thế này nhưng mà cái cải bắp nó rất là chặt này nó rất chặt như này nó chặt như chà căng đét luôn đây không có tí đạm nào đúng không ạ vâng đây rất là chặt mà ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 21 tháng uh, à, 1 tháng riêng năm 2022 và trên cái ruộng cải bắp này thì bà đã thu được nhiều chưa ạ tháng riêng năm 2022 ạ vâng bà đã thu được nhiều chưa ạ 5 6 triệu rồi. Đây. Mà ngày hôm nay ngày hôm nay và ngày hôm qua cả nước ở miền Bắc nước ta là ở nhiệt độ 8 độ, 8 độ C. Và ờ, mưa như thế mà xe vẫn về lấy rau. <laughs> Xe vẫn về lấy rau mà rau lại không bị lổ. Đây dùng cái phân này rau nó không bị lổ các bạn này. Vâng. Đây này, đấy. Nó không bị lổ này mà nó chắc cái bắp lắm. Đây này, đây các bạn này. Vâng. Đấy. Cái này này cái này để mấy bé vậy mà xe để thích vâng thế là mưa rét như thế mà xe vẫn để lấy đấy mà nó không bị lổ mà vâng, đấy vì nó không nổi trông nó xấu xấu này thôi các bạn nhé nó không đẹp không như là trồng mà, mà dùng kiểu như là kích thích nhiều hoặc còn là phun à, những cái kích thích hoặc là bón nhiều đạm vâng, năm nay phân thì... nó đắt cho nên không cho ăn phân luôn ké vào về khoai vậy thôi vâng nên là phân nó đắt quá triệu tám một tạ phân đạm nên không cho ăn không cho ăn nhưng mà cải bắp đây vẫn tuyệt vời các bạn ạ vâng. không bị lổ và rất là ngon đây kể cả những cái bắp non này đây bắp non này đây chặt này chặt như thế này mà cái lá gốc của nó vẫn còn nhá bạn vạch cho tôi những cái lá gốc lên xem nào đây đây cái ở cái góm này bạn vạch hộ cái lá gốc xem nó còn lá gốc không vâng, còn nguyên mà đây đây nó không bị thối các bạn này lá gốc vẫn còn nguyên đấy lá gốc vẫn còn nguyên luôn đấy và ở đây là quy trình bà trồng cho khoai tây thì bà bón như nào bà nói lại cho bà con nghe nào vãi khắp ruộng xong để cày bừa mới vâng, may mới phay đất phải không ạ? À, vâng. Vâng. Đấy. Đấy. Mấy em chẳng dùng đảo gì. Chỉ có thế thôi. Để tưới ở vơ mấy mấy lần cái túi nhỏ. Tôi phân xin định loại 300 gram. Vâng ni để cho nạc khoai nó xuống cục đấy vậy thì rau nó ăn ké tí nào nó ăn vậy vâng đây là trồng kéo và khoai tây các bạn ạ đấy nhưng mà cải bắp ở đây giống rau nó rẻ quá xong về mua về dâm nó vào vậy mà nó chụp cái đâu đây các bạn này trông cây thì không xanh mơn mởn không xanh đen như là dùng NVK nhưng mà ờ, nó lại nó lại lon tơ cải bắp nó lại nó lại cuộn chắc như này cuộn chắc lắm các bạn này đấy mong bạn ờ, bạn ờ, chặt cải bắp đi Ê, những cái già này là chặt được rồi đây này đấy nó không bị lướt bắp nó không bị thối chứ nếu như dùng phân thường thì thế nào ạ phân thường thì nó hay bị lướt cái đầu nữa à. chưa chắc nó cũng lướt cái này vì mưa từ tết tới giờ nó mưa như vậy vâng ở đây ờ, trồng được mấy sào phải bắp ạ à? thế mà mỗi sào thu được mấy triệu ạ à? Đây thì cái này cũng chặt được rồi đấy bạn Sao thu được cái 5 triệu rồi Thế á? Thế đủ 10 cây chị ạ à? Chặt thêm đi, chặt thêm à, Bà nhận xét là đưa cái phân silic vào rau thì bà thấy nó có phù hợp không ạ? Tôi nếu như về cái tháng này mà bón mà cứ không có silic thì nó hay nứt lắm nhưng mà có silic Cứ cho 15 cái đi được Dạ Bà, vâng, Cho 15 cái đi Nó có silic thì sao ạ? Ờ, cái cái bắp cái độ khung cục của nó rất là lớn và cái bắp nó rất là chặt và ăn nó rất là ngọt các bạn ạ cái bắp dùng phân Silic thì nó ngọt và nó ít bị sâu bệnh cho nên là chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là lên dùng cái phân bón Silic uh, ờ, Tân Phát Bắc Giang để cho cái uh, đối với rau thì nó giảm được cái sâu bệnh và ăn nó giòn ngọt và mã nó đẹp và nó hạn chế thối hạn chế nứt uh, cũng như là cái một số cái uh, giảm được cả những cái sâu uh, cuốn lá Ờ, rồi những cái sâu đục ừ, ờ, lá tiện cây trên rau à, vâng ừ, thưa bà hạt à, nếu như các bạn muốn mua khoai tây hoặc là mua cải bắp mà ngon dùng phân silic chất lượng ngon à, giá thành hợp lý thì liên hệ với số điện thoại nào ạ vâng, chào các bạn thế mà các bạn có nhu cầu mua khoai ngay bây giờ ấy là 20 tháng riêng rồi 21 tháng riêng ạ 21 tháng Ngày riêng ấy giờ trở đi chắc còn đủ 10 ngày 10 15 ngày nữa mà, mà muốn mua khoai khoai ăn ấy thì liên hệ với em là Nguyễn Thị Hạt là Trần Văn Đăng vâng. chồng là Trần Văn Đăng ở bãi Thành An xã Nghĩa Phong huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định số điện thoại của em là 0356 902 059 à, Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Hạt ở đây Và các bạn cần tư vấn về à, dùng phân silic cho khoai tây hoặc cho cải bắp, cho lúa, cho lạc như thế nào Thì các bạn hãy liên hệ với bà Hạt để được à, cung ứng phân bón Cũng như là bà Hạt cũng là một lão nông chi điền rất giỏi về kỹ thuật à, trồng, ờ, thâm canh cây trồng à, Cũng như là có nhiều kinh nghiệm trong cái việc mà à, trồng rau màu thì các bạn nên hãy các bạn hãy liên hệ với bà Hạt à, để được uh, tư vấn về cái phân bón Silic Tân Bắc Bắc Giang. Ở những ai ở tỉnh Nam Định hoặc là ở khu vực huyện Nghĩa Hưng hay huyện Hải Hậu ở tỉnh Nam Định ấy, thì muốn mua phân Silic này ấy, thì uh, cứ mở mạng xem mạng chỗ chị chị Tân là công ty giám, phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang. Giám đốc của công ty phân bón Silic Bắc Giang ấy, chỉ có những video làm cho tất cả các cây màu rất là ngon mà em đã thử nghiệm rồi em thử nghiệm mấy năm rồi cũng ngon đấy nếu như quay cái kẻ bắp đây cho các bạn thấy đi nếu như các bác có nhu cầu ấy thì ở huyện à, nghĩa hưng với huyện hải hậu gần đây thì nếu mua muốn mua mua phân ý thì là lấy số của em em có khi em chuyển về nhà em bán cho các bác đấy ở đây cho nó gần đúng rồi các anh các chị cũng định là đặt một điểm ở nhà em em thì chưa có điều kiện để buôn phân nhưng mà nếu các bác lấy nhiều này em cũng trở về em em bán cho các bác để chúng mình cùng làm và cùng tạo ra những cái sản phẩm ở cái vùng miền hạ nghĩa hưng này à, chúng tôi sẽ đăng nam định này đăng kèm số điện thoại của bà hạt ở đây để các bạn tiện liên hệ giao dịch bởi vì bà con ta hiện nay thâm canh đã dịch covid à, đã là mù màng kinh tế rồi mà bà con chúng ta lại không chịu thâm canh nữa hoặc là thâm canh mà không có hiệu quả thì nó rất là tội cho người dân và chúng tôi những người làm phân bón thì rất mong muốn để à, giúp à, bà con để có một cái phân bón tốt để cùng với bà con à, tạo ra những cái sản phẩm à, cho cái ờ, giá trị à, thương mại cao cũng như là à, dinh dưỡng giá trị dinh dưỡng cao và đồng thời lại giảm những cái độc hại cho người dân giảm cái chi phí giá thành à, cho người dân để cho người dân có một cái à, phấn khởi tin tưởng vào phân bón của chúng tôi. Để bạn à, nếu dạ như đẹp vâng. dạ vâng. các bạn à, đặc biệt là các bạn ở tỉnh Nam Định mà muốn ừ, dùng cái phân silic Tân Phát Bắc Giang cho cải bắp, cho khoai tây, cho rau màu à, thì các bạn hãy liên hệ với à, mình là Mít Thanh Tân. Số điện thoại của mình là 0904 007 066 à, hoặc 0914 618 969 để được cập nhật những thông tin mới nhất về phân bón silic thì các bạn nhớ nhấn vào nút hình quả chuông và chữ đăng ký kênh miễn phí để Ờ, các bạn ờ, được xem nhiều những clip video hay nữa và đặc biệt là các bạn ở tỉnh Nam Định thì hãy liên hệ với bà Nguyễn Thị Hạt để được cung ứng phân bón uh, cho các loại cây trồng còn về phân bón Silic thì các bạn hãy liên hệ với mình là Mít Thanh Tân và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn chúc bà con có một vụ màu bội thu xin chào và phân bón Silic là ở đặt địa điểm nhà chị hả? Vâng, uh, chúng tôi sẽ đặt cái địa điểm bán phân ở tại nhà ờ, của bà Nguyễn Thị Hạt để cho bà con và ông Trần Văn Đăng để bà con tiện ờ, liên hệ giao dịch. Còn về phần tư vấn thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Mít Thanh Tân. À, số điện thoại của tôi thì chúng tôi đã nêu rồi các bạn nhé.